xin chào tất cả anh em nhé Đây, cái video ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em Đây, giới thiệu cho anh em cái bộ hồ tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu hay anh em đi ờ, đánh tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào đấu trường nào Đấy, đấu trường lớn hay là cái đấu trường mà anh em đi ờ, chơi thường ngày thì ờ, nó sẽ mang lại những hiệu quả cao cho anh em hay còn gọi cách khác là cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em ấy ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 thì cái bộ hột 2020 này bên tôi đã cho ra mắt anh em cũng khá là lâu rồi và rất là nhiều anh em đã sử dụng cái bộ hột này và đã có những cái à, phản hồi lại cho tôi là rất là ok thì anh em nào mà đi lắc cái thì anh em chưa có cái bộ hột tài xỉu hay là chưa có cái bộ hột nào mà ưng ý để cho anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì là anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, bên tôi còn có rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu khác nữa để cho anh em có thể lựa chọn lấy một cái, lấy một cái bộ hột tài xỉu hay nhất để cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy, anh em có thể có những cái tỷ lệ thắng và anh em có những cái chiến thắng anh em mang về thì à, rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi rồi Đấy, thua tha rất là nhiều cái lý do vì sao mà anh em thua thì rất là nhiều lý do Đấy, thứ nhất là hiền xui thứ hai nữa là anh em bị bắt bài và thứ ba nữa là anh em à, lắc tài xỉu thì anh em thiên chỉ có một bộ một bộ thì tất nhiên rồi anh em sẽ bị bắt bài là cái điều tất nhiên rồi thì chia sẻ nhỏ cho anh em thôi Đấy. khi mà anh em đi lắc cái thì anh em ít nhất phải có hai bộ thì chạy khác nhau thì anh em đi lắc sẽ không bị bắt bài Đấy. ngày hôm trước anh em có thể lắc bộ này ngày hôm sau anh em có thể lắc bộ kia chứ anh em lắc nguyên một bộ thì là anh em đi lắc kiểu gì anh em thua đấy kể anh em thắng một ngày hai ngày đi chẳng nữa đến ngày thứ ba ngày thứ tư và những ngày về sau là anh em sẽ thua tại vì anh em bị bắt bài rồi anh em đừng có tiếc đầu tư cho mình những cái bộ hột đấy khi mà anh em đi lắc cái thì là anh em phải chịu khó đầu tư hột thì là những người làm hột là người ta sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao nó hiệu quả nhất anh em mua hột ở đâu cũng vậy thôi đấy, anh em mua hột ở bên tôi bất cứ cái bộ hột tài xỉu nào cũng vậy tôi sẽ đều chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao nó hiệu quả nhất cộng thêm với cái bộ hột tài xỉu nó đi khôn nữa thì là anh em có tỷ lệ thắng rất là cao thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em luôn cái bộ hột này thì cái tăng tích của nó thì anh em vô tư đi thoải mái đi nhá bộ hột không tang một nghìn phần nghìn không tang cho anh em luôn Đấy, bao trẻ hột cho anh em luôn lắc cho anh em thấy là cái bộ hột này nó sẽ đi đều lắc giữ tài giữ xỉu được còn như thế nào nữa anh em có thể alo tôi tôi sẽ chia sẻ thêm tại vì video thời gian nó có hạn nên là không thể nào nói hết được thì ờ, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này cái bộ tài xỉu 2020 này anh em đi chơi tài xỉu thì anh em có cái tỷ lệ mà anh em giữ được tài giữ được xỉu là 7 đến 80 phần trăm cái tỷ lệ đi đều của nó lên tới 90 phần trăm cho anh em nhé đi đều như thế nào ví dụ như cái chén này chén tài như thế này thì là anh em muốn về xỉu thì là anh em có cái cách lắc hoặc là cái bộ hột tài xỉu nó đi khôn anh em cứ lắc bình thường thôi thì là nó sẽ tự về xỉu cho anh em nhé đó tự về xử cho anh em thì uh, cái, cái cách lắc đi đều thì anh em cứ bình thường anh em lắc thôi nhá cứ bình thường này lắc thôi. Đấy. tài 11 Đấy, xỉu Đấy, tài Đấy, xỉu rất là đều đúng anh em nó lên tới 90 phần trăm cho anh em Đấy, còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, hoặc là anh em đặt anh em lấy hột rồi Đấy, anh em có thể điện thoại qua zalo cho tôi gọi điện video trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho anh em lực nó như thế nào và cái cách lắc của nó như thế nào để anh em có thể sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc nó sẽ hay hơn rất là nhiều anh em nào mà muốn ờ, sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này để anh em đi lắc cái mà nó đi theo ý muốn của anh em thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại thì cái bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất để cho anh em đi lắc cái nhá đấy rất là hiệu quả anh em theo dõi video rồi đấy, vừa rồi tôi lắc rồi anh em thấy rồi rất là hiệu quả Bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em chén này hơi mạnh một chút không biết là thì uh, chén này nó có còn tầm 60 phần trăm nó vẫn đứng là xỉu đó một xíu nữa lên tạ Đấy, chén này hai ba bốn mười một đó đó là cái à, bộ tài xỉu hay không hay không, anh em đi lắc cái nó có hiệu quả rất là cao cho anh em anh em nào mà muốn à, quan tâm muốn sở hữu cho mình một cái bộ tài xỉu hay để cho anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cứ alo cho tôi anh em sẽ có cái bộ tài xỉu hay để anh em đi lắc cái nhé thì video này tôi làm đến đây là hết chào tất cả anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh nhé chào anh em